thấy mũi ờ, xe với Nguyễn không nó chuẩn bị là một cái gì đó nó sẵn sàng nó chinh phục nó bay xuống cái hầm xe nhưng mà nào ngờ có con này What? này các bạn nghe nói về gạch là các bạn xỉu luôn mà, mà cái câu chuyện này nó con nhỏ bán gạch trong này nè cái con nhỏ bán gạch nè là một cái nhân vật chính trong câu chuyện mà những dự án gạch của duy nguyễn đó cho dù nghèo cỡ nào nghèo đúng không duy nguyễn vẫn phải tìm đủ mọi cách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 Thôi <laughs> ờ, giỡn chơi các bạn thôi nha Đây là cái à, hầm à, hầm xe của BBT nhưng mà nó chưa sẵn sàng hoạt động nha các bạn Tức là nó chưa sẵn sàng đâu, nó còn nhiều vấn đề lắm Nó còn nhiều vấn đề sau này nó hoạt động được Thứ nhất là phải vệ sinh cho sạch sẽ Nên là tường tiết là phải cháp chít trở lại cho nó ngon lành vô nha à. Nhưng mà cái đó thì không phải cái chuyện nội dung chính của cái buổi live buổi quay hình ngày hôm nay mà cái buổi quay hình ngày hôm nay á người ta có một vấn đề mà mà Duy Nguyễn sẽ chia sẻ với các bạn à, các cụ nhà mình nói á, thì ăn coi nồi ngồi coi hướng sống trên đời cái gì cũng phải vậy hết á phải có trước có sau có trên có dưới có trong có ngoài đúng không biết điều thì gì sống được các bạn biết điều trời đất nó không dung các bạn ạ à. thì à, tại sao duy nguyễn nói những cái đời mà cay à, cay độc như thế mà thấy à, mũi xe của duy nguyễn không cái mũi xe của duy nguyễn nó chuẩn bị cho cái gì vậy nó chuẩn bị là một cái gì đó nó sẵn sàng nó chinh phục nó bay xuống cái hầm xe để nó đậu chiểm trệ uy nghiêm nhưng mà nào ngờ có con này What? này con này nè bạn đó. nó nghĩ sao bạn tôi nhớ ủa sổ đỏ tao đứng tên mà ta <laughs> ủa tao nhớ sổ đỏ tao đứng tên chứ thôi thằng phát chấm coi chơi auto chấm com chấm vn đứng Đúng tên rồi, nghe nó, vô nó, nó chạy xe xong vô hầm luôn nó chạy xe xong vô hầm mà nó đậu cực kỳ bố láo luôn các bạn nó đậu nó không ra một cái gì hết trơn nó trội đó nó đậu thì tao đuổi thẳng kia luôn kìa cái chỗ trong là xe hơi ở ngoài là xe máy đi rồi không đậu đâu đậu giữa đường giữa xá rồi đó làm cái xe của mình ở ngoài không vô được thì cái hành động này bạn cực kỳ mà nó vô duyên <laughs> thằng kia nó nó mất nết ta nói là cái gì khách mà mà, mà, mà, mà chơi cao hơn chủ nữa hiểu không không được nó, nó vô nó đậu vậy đó bạn nó, nó làm đi mất đi cái sự trong trắng của cái hầm xe yeah, ta nói nhất thời trung hiếu làm đầu gái thời tiết hạnh làm câu trong mình nice ta có cái hầm xe ta vậy thôi á bay bay vô ấn độ ngon lành làm cái xe của mình ngóng luôn kìa thấy mà thấy mà thì cứ nhìn cái xe của mình thấy nghẹn ngào luôn nên cái này là cái cực kỳ không được nha đạt em làm gì cũng vậy thôi cái cực kỳ không được đó thì em có đậu thì phải đậu sâu sâu với trong kia đi chứ lỡ rồi đậu sâu sâu trong kia cho anh đậu ngoài đây thì cũng còn phải được được chút xíu bích gì bích em qua đây em chạy trước rồi thì nó nói ừ ơi ờ, xếp chuẩn bị qua nha mấy bạn đậu xe đồ này nó vô nha quá trời gạch luôn ta mai mốt Duy Nguyễn sẽ làm một cái dự án về gạch các bạn một cái video về gạch các bạn nghe nói về gạch là các bạn xỉu luôn đó gạch ở ở BBT Bình Tân này là nghe nói là xỉu luôn các bạn tôi không nhận số nó lại vậy kinh khủng khiếp lắm mà mà mà mà, mà cái câu chuyện này nó con nhỏ bán gạch trong này nè cái con nhỏ bán gạch nè là một cái nhân vật chính trong câu chuyện mà những dự án gạch của như vậy nên mà thấy không cái hầm ở như như vậy nó nói hầm này hầm khá là rộng nha bạn cái hầm khá là rộng mà trong cái hầm này có rất là nhiều chuyện để nói thứ nhất là, là về cái chuyện những cái máy bơm những cái bơm máy, máy bơm như nguyễn sẽ làm một cái video như nguyễn chia sẻ cho các bạn về cái máy bơm trong tòa nhà như thế nào về thứ hai là hệ thống nước hệ thống nước tòa nhà nên xử lý thế nào để sau này các bạn mà có làm nhà thì biết làm thôi chứ đây là Duy Nguyễn có khoe Duy Nguyễn không có khoe hay là Duy Nguyễn cũng có nói ừ phải làm thế này phải làm thế kia nhưng mà ít ra sau này tất cả những bạn theo dõi video của Duy Nguyễn đều là những cái bạn lứa tuổi nó còn trẻ thì kiểu gì kiểu sau này các bạn phải có cái nhà đúng rồi anh em ạ đó nhà mua nhà thuê nhà mướn nhưng biết nhưng mà nó sẽ dính tới những vấn đề điện nè nước nè máy bơm nè hầm xe nè cách đậu nè cách thoát nước nè xử lý chống thấm nè cái nhìn kia nước e ướt nhẹp đâu ra tôi cũng biết nữa nhưng mà để coi cái hầm mà để nước á nó vô là cái người toan rồi đúng không nó phải xử lý rất là nhiều cái hầm này và cái hầm này duy nguyễn cũng tốn khá là nhiều tiền rồi à, thôi à, nói chung mà nó là nhân viên của duy duy mượn video duy chỉnh nó thôi chứ duy cũng dám la nó nhiều nữa bạn ơi ủa rồi ôi bây giờ la nó nhiều quá nó nó, nó đình công hay là la nó nhiều quá nó này nọ thôi bây giờ dương nguyễn dẫn các bạn đi tới một chỗ khác một chỗ sau này nó sẽ là những dự án cực kỳ ước mơ à, bây giờ ở trong cái hầm đó, nó sẽ là những cái nơi mà nó chứa cầu thang bộ và cầu thang máy các bạn ạ à. thì à, đây là một cái thang máy nó cũng là một cái công nghệ mới công nghệ thông minh đó, thông minh nha các bạn thì à, chắc chắn là sẽ có một cái video chi tiết về cái thang máy như nguyễn chưa nghiệm thu nên như nguyễn chưa có tháo lớp này khi mà như nguyễn tháo lớp này ra thì như nguyễn sẽ là nghiệm thu cái thang máy này nhưng mà Duy Nguyễn chỉ nghiệm nghiệm thu khi nào mà xong cái tầng hầm này cái tầng hầm này chưa có xong nha các bạn cái tầng hầm này sẽ được lót một cái lớp cái lớp gì thì chưa biết bây giờ có 3 phương án một là chơi đá granite hai á, là lớp viên đá mà nó giống như gạch mà nó rổ rổ rổ giống như vỉa hè vậy đó mà nó xanh xanh hơn vỉa hè chút và cái loại thứ ba là loại nó nó nói Duy Nguyễn là sơn cái gì đó bạn sơn cái gì mà nó nắng o mà nó bóng lưỡng như mặt con gái 18 vậy đó bạn wow. đó, ờ, đang lăn tăng giữa ba cái đó tại vì ba cái đó cái nào cũng mắc hết á mà để coi cái nào nó phù hợp với cái hầm này mà liệu trong đại dịch covid này thì mình nên buông tiền làm đó hay không mà quan trọng là có tiền để bung không các bạn nên cái này chưa xong nha cái này còn nhiều vấn đề lắm thật sự khi bây giờ nó hoàn thiện từ trên đi xuống khi xây từ dưới đi lên nhưng hoàn thiện từ trên đi xuống bao giờ tòa nhà đó cũng vậy các bạn nên nhớ sau đây các bạn xây nhà hay bạn làm cũng vậy xây là xây từ móng mà nhà dột là dột từ nóc các bạn rồi bao giờ ở trong cái tòa nhà của chúng ta đối diện với thang máy chắc chắn phải là thang bộ không có kiểu nào khác hết chỉ có hai kiểu thôi một là thang thang thang bộ nó ôm thang máy hai thẳng ôm nhau cái thứ hai là hai thẳng nhìn nhau thì thì cái mô hình ôm nhau đó nó dành cho mô hình biệt thự mô hình biệt thự nha các bạn biệt thự rộng hình vuông thì hai cái ôm nhau còn á Duy Nguyễn á, thì là mô hình thương mại dịch vụ tối ưu hóa cái tầm nhìn cái view nên hai thằng nhìn nhau nên nên chắc chắn thằng thang máy ở đây thì thằng thang bộ phải bên kia phải bên kia nha các bạn không đi những cái hầm quận 7 mà cả bốn cái hầm xe trong tứ trụ building tứ trụ bbt đều là một cái sự tự hào một cái sự rất là tự hào các bạn khi mình nhìn thấy nó khi mình nhìn thấy nó nha các bạn thì bây giờ á các bạn đã từng sử dụng dịch vụ của bbt các bạn đã từng đến BBT các bạn đã từng thấy những cái hầm xe của BBT thì các bạn thấy rằng cái hầm xe của BBT so với những cái hầm xe của những cái những cái chỗ khác những cái chỗ khác nó tương đương về quy mô thì các bạn thấy thế nào đó, cho dù nghèo cỡ nào nghèo đúng không Dương Nguyễn vẫn phải tìm đủ mọi cách bán thận bán gan bán tim bán gan bán phèo không khỏi gì đó để có tiền để mà làm cái hầm xe chứ bây giờ xây một cái tòa nhà đẳng cấp quy nga tráng lệ ở mặt tiền cái xài thành tắt đỏ này mà không làm hầm thì đối với duy nguyễn đối với duy nguyễn đó là một sự thất bại xin lỗi các bạn con gà nó gái có duyên đó các bạn con gà này giờ tao gà tao bốn sáng gái gà này mới bốn mấy chiều gái rồi à. ủa mình nhắc mới nhớ ủa sao mới bốn bốn chiều mấy ông thợ dễ chân ta hiểu không đồ vô duyên quỷ này múc vô nồi như mày <laughs> này qua đây là cái thang bộ thang bộ dơ quá các bạn ha tất cả mọi thứ đều chưa sẵn sàng đây thang bộ nhìn má ơi thấy ghê quá má ơi nè má ơi thấy ghê quá má ơi thấy ghê quá <laughs> thôi dở thôi các bạn hay thì mua súp đi ba lái xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài